Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Đó, Bà ngoại chào mọi người đi Chào mọi người nha, ở đi Cuộc Sống Sài Gòn nha <laughs> Thì hôm nay á, là Tiên Tiên đi thăm à, bà ngoại của Tiên Tiên là bà cố của Peter á Mà Peter là em bé không có được vô trong Tại vì bà bà mới mổ xong đúng không? Ừ Còn đau không? Không Hết đau hả? Ừ à, Bà ngoại nói à, mọi người ơi à, đăng ký kênh cho con nha à. nó ra mẹ người mọi người ơi đăng ký cho cho cho tiên tiên cho tiên nha <laughs> đăng ký cho con tiên nha ông ngoại nhớ coi coi vlog của con không sao ý là con con làm uh, youtube uh à -huh. hồi trước bà ngoại có coi youtube của con mà có. đúng không nay khỏe chưa à khỏe à dạ bà thì khỏe như, như không chứ làm gì đẻ thì lúc đứa nào mà cũng phải vậy là làm chết mẹ chết ông ấy Đây hả bà ngoại đẹp gái quá trời nè ừ. làm ừ. chết mẹ chết ông mà không có ăn thì phải từ bỡ sao không có ăn có ăn đâu ăn đâu phổi bụi phải phổi hết giờ không có ăn mà nằm ở bệnh viện sung sướng quá trời như resort á chứ không ở bệnh viện không nói gì nhưng mà ở nhà bây bây giờ là đói đó đói à ý là ừ. không có làm được gì hết trơn đúng không ừ đói ăn chứ còn thì, thì làm youtube với con youtube kiếm tiền ừ. cũng được mà được chứ sao? giờ sao giờ muốn đi đâu giờ bà ngoại muốn đi đâu tao đi bây giờ không thằng nào cho tao đi hết đúng rồi nằm mới mộ xong mà không có không mới mộ nó cũng ra đi bà mình à, bà mình mới mộ bị gãy xương ờ, xương ờ, gãy xương đùi đúng không ạ ừ. không mới mộ đi, xong là không cho đi làm sao mày biết không vì tao đông con mà con nó ăn hiếp không có đứa nào đang ăn hiếp thằng nhà bà không ai, có. ai ăn hiếp bà ngoại ăn hiếp thật ý có ai ăn hiếp bà ngoại đâu ăn hiếp mà ăn hiếp bà không đi làm được mà nó lớp nào không có ăn ở đẹp gái quá à. không có ăn đi làm này thì như vậy làm sao có nếu mà sang đêm mai mẹ về hay là chút về ý là muốn con ngủ đây với ngoại hả không ngủ bên nhà cái hả mẹ con ngủ ở đây với ngoại mà mày có về được không mày ở đây bên này mày về về về con về 8 giờ là, là bảo vệ đuổi con về rồi Ê. bảo vệ kêu là chỉ được ở đây 8 giờ thôi ở bệnh viện này mọi người là 8 giờ là đóng cửa rồi 8 giờ là hết giờ thăm bệnh rồi <laughs> đây nè đây là chồng mình cũng đi thăm à, đi thăm à, bà luôn mà Peter không có được vô thăm bà cố bà cố ngoại bà ngoại làm vlog với em <laughs> em kêu là bà ngoại ơi nói mọi người đăng ký kênh cho em đi Thôi, <laughs> bà ngoại kêu là bà ngoại không có làm gì ra tiền hết á xong rồi em mới kêu bà ngoại là làm youtube với em để kiếm tiền <laughs> đúng rồi là nổi tiếng đây con con ngồi xích ngồi xích, xích qua đây nè để... đâu rồi không được vào ngoại ơi bác à, sĩ không cho vào ai ở ngoài biết ừ, à, mẹ con mẹ con bé nói vậy chi con đã đi chơi chứ không cho vào vào đúng rồi không cho vào thăm bà cố đúng không ừ thôi bà ngoại mau mau khỏe khỏe bệnh đi rồi à, rồi uh, về nhà bé bé bé bé Peter bé bé em bé bé cháu nhà mày ừ, bé ừ. cô nhanh khỏe nha ừ. mai không mai về không mai mới về ý là mai bà ngoại có được về không ngoại có có ai đi nước bà bà về đây bà ở ý đây là ngoại khỏe đi nhanh khỏe đi rồi rồi rồi, rồi về bé thằng cu à. nhớ nhớ nhớ ai đây không bà ngoại nhớ ai đây không ừ, không nhớ rồi chết <laughs> ai mặt như vậy không nhớ nữa ai dòng mày làm tơ chứ gì nữa Chim mi mi chim Jimmy Peter gì cũng vậy cũng, hai, hai lộn đúng không hai lộn ừ, Peter với ừ. Jimmy đúng không ừ. làm cái gì mà không biết Trời à, quên con, mất rồi mổ con, xong cái quên con mất vợ mày nó biểu là không biết mày <laughs> con vợ con vợ mày con vợ vợ mày nó biểu vợ, vợ mày, vợ. mày không có mày mày không không không có được thương meter <laughs> sao không được thương ý là thương thương con à, thương, thương vợ luôn không chứ con à, nó bỏ nó đi không rồi à Mister nó bỏ nó đi không rồi mà có đi đâu đâu đi đi, đi làm thôi đi cho nó dối nó rồi nó biết nó không biết ý là bà ngoại chọc anh là đi đi không là có vợ rồi mà cứ đi chơi không dạ, con con đi chơi hả đó thì <laughs> nó không có rồi cái gì bà ngoại chọc chọc anh dạ. <laughs> có vợ mày vợ mày nó có có có thương thế nào nữa không không thương thương thương mẹ có mày ý là em có thương anh không á có không hả <laughs> dám chọc chồng tôi rồi chọc chồng rồi tao cũng rẻ rồi tao xăng tao ngồi nè bà ngoại bà ngoại nói với với với mọi người là bà ngoại đẻ mấy đứa con rồi và ngoài đẻ 10 hai đứa 12 đứa hả? À. Ít <laughs> Ấy còn ít Ít Hỏi hỏi chọc chồng con là muốn đẻ thêm em bé không? Mà muốn đẻ không? 12 đứa không? Muốn đẻ, đẻ con nữa không? 12 đứa hả? 12 đứa hả? Đúng rồi à, <laughs> để coi để coi một đứa rồi nó, nó một đứa rồi một đứa là mệt rồi một đứa là mệt rồi ờ. bên mỹ khác có anh em mình bên mỹ nó đẻ một đứa, đứa hai đứa thôi à ừ anh em mình chị đẻ hai đứa là nhiều lắm ạ anh nguy tơ đi chị đẻ hai đứa là nhiều lắm ạ Jimmy Jimmy sao ừ. nhớ chồng không không đẻ ông là tao cũng đẻ đây đau <laughs> đẻ hả đau <laughs> đẻ nằm viện đau đẻ ngồi Đó, ý là bà đau đẻ nằm viện đẻ rồi đẻ rồi à? em bé đâu em không bé không biết không bé không bố đâu bé <laughs> bố bé <laughs> hiểu không ý là bà kêu là bà đang đẻ em bé <laughs> nên là phải làm mẹ em hỏi là em bé đâu nhớ chồng không nhớ chứ nhớ ông ông ông chú của mày ông ông bác của mày thì hư chết mẹ ăn vợ cứ bỏ đi biết 19 10 đứa con cũng bỏ đi Bỏ đi đâu? Bỏ đi ăn uống cái làm gì Nhậu à? Ừ. nhậu à? Ừ Xong rồi về bà ngoại chửi đúng không? Ừ Nhậu rồi chửi Chứ không phải ờ, ờ, đông con như vậy mà cứ bỏ đi à Không phụ vợ được cái gì à Ý, ý là chồng của bà bà ngoại em Là ông ngoại em Đó, ông Huệ nữa Ông Huệ nó ăn ông bỏ ông đi không à Ông chẳng có chị Ông chẳng chẳng chẳng chẳng nó mà săn sát chúng ta luôn Vậy... nếu mà con tao cũng có rồi chết chết Vậy là một mình bà ngoại nuôi 12 đứa con đó <coughs> Ừ mà mình đã nuôi Em nói ờ, <coughs> bà ngoại đẹp <coughs> Bà ngoại trong camera đẹp Đúng không? Ừ Thấy không? Bà ngoại thấy không? Đã mà không có Không có được người nọ người kia là ta chết đấy sống nổi mới đẻ ra à, nuôi mấy đứa con sống nổi vậy chứ người nọ người kia là ai đó những người nhà ấy Ồ, giống rồi. như là ờ, ông thuần bà thuần đúng không ờ đâu có mà không có bao giờ không bao giờ thì sao chỉ có bên vợ ờ, bên bên chồng thôi bây giờ mày muốn dạ, chào cô chú đi Peter con chào cô chú nha Thì bây giờ là uh, cả nhà mình đang ở ngoài à, phòng chờ mọi người Không có vô trong, Peter không có vô trong được uh, với bà của ngoại á Nên là ngồi chờ ở ngoài đây à, lát nữa bác sĩ cho bà ngoại bà bà ngoại mình uống thuốc á xong rồi mình vô lại nha ở đây có cái view đẹp lắm này mọi người ơi đó hả Đúng rồi Bệnh viện này đẹp lắm mọi người ơi Tiền nào của đấy thôi 15 triệu một đêm nha mọi người Ở đây nó bị ảnh cái bạn ánh đèn rồi Mình sẽ quay ờ, một vòng cái cái phòng chờ nha Tại vì mọi người muốn vô đây thăm thì phải có bảo vệ mở cửa mọi người Phòng chờ này có ghế sofa luôn nè view nè ngắm cảnh đồ này <laughs> nhìn uh, kiểu uh, luxury mà <laughs> giống director đang ở ờ, look at the door look at the window <laughs> tắt đèn được hả có nước có đồ sẵn luôn mọi người đâu bà quay bà quay mẹ đi mẹ đi tìm cho Trời máy lạnh hả đây nè nhìn à, nhìn ra cửa sổ chiêu chiêu quá mọi người ơi ở đây có một ly rượu vang nhỉ <laughs> bệnh viện mà như resort á như khách sạn á rồi mọi người ơi thì mình cũng kết thúc video ở đây nha thấy mẹ không không thấy gì hết à để mẹ mở đèn lên máy bay mọi người xong rồi mẹ tắt đèn nhé mọi người ơi mình cũng kết thúc video ở đây nha mọi người nhớ ờ, đăng ký và like và share cho ủng hộ gia đình mình nha cảm ơn mọi người đã xem video này uh, bye bye Jupiter bye bye cô chú đi con bye bye cô chú cô chú nhớ ủng hộ gia đình con nha rồi. tới rồi đi bên đây thôi bên đây bên đây ở đây hả nhưng mà tối lắm ở đây đẹp thiệt đúng rồi giống ờ, có có có, có giống như là bookstore luôn ghế đẹp đây Peter không muốn uống nữa Peter muốn chơi thôi bây giờ cho Peter đi món chơi nha ở đây mát lắm <laughs> để dành tiền để ở trong đây hả Thank <laughs> <laughs> you quay đồ ăn con ăn từ từ đi tới Thank <laughs> you.